Rồi chúng ta sẽ đi tiếp ha. Rồi à, bây giờ Giang sẽ chỉ cho mọi người à, hồi sáng nhưng cũng có nói cái vấn đề tạo Zalo official account. Thì hôm trước Giang cũng có chia sẻ này rồi. Thì à, thì à, Giang cũng có làm một cái series trong cái hướng dẫn uh, chi tiết cái cách tạo Zalo uh, official account thì cái này là một hệ thống của Zalo họ chia sẻ luôn thì uh, người vào kênh của Giang để tìm hiểu cái cách tạo chi tiết cái cách uh, chi tiết nhưng bây giờ Giang chỉ mọi người cái cách đơn giản và nhanh cho những anh em uh, tạo sẽ là thành công ha rồi chúng ta sẽ đi qua cái uh, website này cái trình duyệt web mọi người gõ giúp Giang là oa zalo mi người gõ cái trường này mọi người Giang sẽ dán cho đây mọi người ha mọi người cũng không cần phải làm mọi người chỉ cần nhìn thôi nhìn thôi mọi người và một tí mọi người làm ha rồi giang sẽ gán cái đường link này vào và và giang gán vào dán vào cái group zalo luôn cho mọi người à, những anh chị nào mới rồi mình chỉ dùng được trên trình duyệt website thôi không dùng được trên uh, điện thoại nha điện thoại nó hơi nhỏ nên nó khó khó sử dụng lắm rồi mọi người bấm vào oa zalo my bấm enter sau đó mọi người uh, click vào cái à, người để trên góc phải màn hình ha nó có chữ OA của tôi nè góc phải trên á màn hình thì có cái chữ là OA của tôi mọi người click vào đây rồi sau đó mọi người đăng nhập vào mọi người à, dùng cái Zalo của mình mọi người quét ha quét này mọi người đăng nhập vậy rồi đăng nhập quét bằng điện thoại nha đăng nhập rất là nhanh mọi người thấy không đa phần là dùng cái mã QR hết thì à, mọi người thấy đây nè khi mà đăng nhập vào á Giang quản lý rất là nhiều à, trang à, Zalo OA hay mọi người mọi người thấy không ạ à? Giang tạo thành công nè một số anh chị tạo không thành công thì Zalo OA nó có hai loại một loại là xác minh bằng giấy phép doanh nghiệp thì nó sẽ kích hoạt cho mình rất là nhiều tính năng để mình sử dụng một loại là mình tạo không không cần phải xác minh trong bất động sản á, thì hôm trước Giang làm việc với bên à, Zalo uh, thì họ họ nói trong bất động sản thì à, họ cũng không cần mình phải làm à, giấy phép sinh nghiệp doanh nghiệp thì họ vẫn cho mình tạo được rất là dễ luôn còn một số ngành nghề khác nó bắt buộc là phải có giấy phép sinh nghiệp á rồi sau đó mọi người bấm vào cái nút tạo official account mới click vào đây nha rồi khi mà click vào đây rồi mọi người để ba mục nè hôm trước Giang ờ, ngày xưa thì Giang Giang nghĩ là tạo được cái phần nội dung này nhưng mà sau này ờ, nó nó thay đổi nhiều thứ nên ờ, chỉ có tạo được trong cái phần một ở chỗ doanh nghiệp này thôi mọi người ơi mọi người click vào doanh nghiệp nha không quan tâm với hai mục này ha mình là bất động sản không quan tâm đến vấn đề này thì Giang sẽ không nói vấn đề này nữa mà Giang nói vấn đề doanh nghiệp mọi người click vào cái phần chọn mọi người để ý ha mình không cần phải làm tại vì mình làm á, là mình không để ý được diện cái Giang nói sau đó mọi người chọn một bất động sản ha và mọi người đặt tên nè đặt tên official account và ở đây nó có một hướng dẫn thì mọi người click vào cái mục này để mọi người tìm hiểu kỹ cách đặt tên mọi người không tìm hiểu mọi người đặt đại rồi nó đặt không thành công nó không duyệt nó không duyệt mọi người cứ nhắn hỏi giang nhưng mọi người lại không chịu tìm hiểu cái cách hướng dẫn của nó và vào cái kênh của giang để tìm hiểu trong cái kênh của giang video giang cũng có nói vấn đề trong video đó cũng nói vấn đề tạo cái cái tên official account này rất là kỹ luôn giả sử sắp tới mình có cái dự án uh, phân khu uh, Beverly của Vinhome chẳng hạn gì đó thì mọi người có thể đặt là là căn hộ mọi người nhìn cái cách đặt của Giang ha căn hộ Beverly chẳng hạn gì đi mọi người đặt như vậy nè có nghĩa là từ căn hộ thì cái từ căn này á là mọi người phải viết hoa chữ cái đầu tiên còn chữ chữ hộ này á là nó nằm trong cụm từ căn hộ thì mọi người phải viết thường có nghĩa là cái cách của zalo nó vậy đó nó bắt mình phải viết thường rồi sau đó Beverly là tên thương hiệu thì mọi người phải viết hoa chữ cái đầu tiên như vậy thì Zalo nó sẽ duyệt cho mọi người rồi thông tin giới thiệu mọi người có thể nhập đây là phân khu bất động sản phân khu gì đó phân khu Beverly à, thuộc dự án gì đó Vinhome Vinhome uh, Grand Park ha rồi rồi sau đó mình chọn tỉnh thành chọn thành phố Hồ Chí Minh chọn đúng nha mọi người tại vì cái này cái này là bên hệ thống Zalo họ, họ duyệt bằng tay á nên họ kiểm tra hết trơn à quận 9 thì nhập tên đường vào rồi sau đó mình chọn cái ảnh đại diện của Beverly nha mọi người rồi sau đó mình bấm tạo tài khoản thôi nếu mọi người làm đúng cái cái quy trình như vậy á và xem cái kỹ cái vấn đề đặt tên nó nó thường nó không duyệt là do cái vấn đề đặt tên của mình thôi nó không duyệt của mình đó mọi người tạo rồi bấm tạo tài khoản OA là sẽ được tạo thành công ha thì uh, tạo trong những cái ngày mà giờ hành chính á, thì nó có cái, cái cái đội để duyệt những cái này thì nó duyệt rất là nhanh luôn rồi xong mọi người có đặt câu hỏi gì mình à, tương tác đi ha alo mọi người thấy à, dễ không ạ à? giang đã rút ra cái kinh nghiệm là tạo rất là nhanh cái vấn đề gọi là um, Zalo OA luôn anh chị thấy thấy đơn giản không ạ à? tạo rất là đơn giản luôn tạo là được đó duyệt khá dễ kìa bạn xương nói là duyệt khá dễ kìa tại hôm trước mình đặt sai mình đặt sai nó sẽ không duyệt mình đặt chung chung phải phải có tên gọi là tên riêng nó mới duyệt giống như mọi người đặt căn hộ không nó sẽ không duyệt hay sẽ đặt căn hộ quận chính nhiều khi nó cũng không duyệt luôn mọi người phải đặt là căn hộ và tên thương hiệu hoặc là mọi người lấy cái thương hiệu của mình để sử gian tên là Duy Giang đây gian đặt là Duy Giang len là nó duyệt à còn là mọi người đặt cái thương hiệu nào đó quá lớn nó sẽ không duyệt giống như Vinhome chẳng hạn gì đi ha là nó sẽ không duyệt ha và là lấy cái tên thương hiệu lớn như uh, um, thương hiệu lớn mà nó nổi tiếng trên thị trường á thì nó sẽ không duyệt cho mình đâu mọi người phải chọn như nào nó ngách ngách tí xíu nó sẽ duyệt và mọi người nên đặt là giống như duy gian len nè là mọi người sử dụng nhiều dự án luôn mọi người không phải đặt nhiều tại vì khi mà người ta quan tâm cái OA này rồi á sau này mọi người gửi những thông tin dự án mới thì nó sẽ dễ hơn mọi người sẽ mở đỡ mất công gọi là tạo nhiều và Giang khuyên mọi người nên đặt như vậy Giang sẽ nhắn đây ha giả sử Giang tên Duy Giang đây Giang đặt là Duy Giang len nhanh gọn ha Giang ví dụ cho mọi người tự suy nghĩ nha như vậy rồi mình sử dụng cái này luôn đặt trùng tên dự án được luôn á anh ha, đặt trùng được ha giống như ai có giấy phép nhận thì mình sẽ không được đặt nó sẽ duyệt cho những người có giấy phép nhiều bất cập thì em có thể kiếm giấy phép để em làm nghe xương ơi <laughs> cái này mình dùng nền tảng người ta thì mình phải chịu thôi rồi có ai có câu hỏi gì không ạ à? nên đặt một cái thôi nên đặt một cái sử dụng một cái thôi nha mọi người mình chưa có ờ, biết nhiều á tại vì nó có một cái là cái, cái hay giống như Giang dùng nhiều là Giang giống như đặt theo tên dự án thôi đặt xong là bỏ nhưng mà đa phần dùng một cái chính để sử dụng có ai có câu hỏi này không ạ à? alo có ai có câu hỏi về cái Zalo này không ạ à? mọi người ơi không có câu hỏi nào không ạ à? Rồi, nếu mà không có câu hỏi về Zalo thì Giang sẽ đi tiếp ha. Dạ. <laughs> Zalo OA là giống như một cái fanpage gì đó chị. Giống như là bây giờ chị không có website đi ha. Giống như chị à, những cái người bạn mới không có website, cái Zalo OA giống như một website vậy đó giúp cho chị đăng rất là dễ. Những đăng bài rất là dễ. Thì Giang sẽ gửi cho mọi người một cái link à cái hình ảnh đó mọi người lít cho cái hình ảnh của Giang mà Giang gửi cái QR code đó mọi người lít vô đó đó là, đó là Zalo OA đó đó là những cái bài Zalo OA của Giang đó mọi người lít vào đi mọi người lít vào cái hình ảnh trên cái group Zalo đi mọi người alo mọi người có trong group Zalo OA không mọi người lít vào cái hình ảnh Zalo OA đi lít vào cái ảnh của Giang đây cái ảnh mà khu đô thị Selector 2 á lít vào nó sẽ dẫn ra cái bài đó là bài trên Zalo OA đó rồi đến chỗ đó thì, thì à, cái nội dung gian đăng dự án lên đây thông tin dự án lên đây nè đó thông tin dự án lên đây nè nó rất là tiện lợi luôn rất là tiện lợi cho mình luôn trong quá trình mình sử dụng thì vừa rồi là em chỉ cái vấn đề gọi là xác thực không cần giấy phép kinh doanh đó anh vừa là em chỉ là không cần giấy phép kinh doanh đó ha có nghĩa là xác thực tạo chứ quên vừa làm chỉ tạo tạo zalo a à, không cần giấy phép kinh doanh á còn xác thực là là không có là mình chỉ là bà con của của cái cái cái ông chủ zalo thôi nha anh ơi <laughs> còn zalo nó, nó tạo ra cái cái cái đó là nó bắt buộc có nghĩa là nó vận hành tại việt nam nó không phải như nước ngoài ha zalo à là vận hành tại việt nam được cái bộ công thương Việt Nam là xác minh này kia các thứ á. rồi rồi bây giờ Giang đi tiếp ha bây giờ Giang sẽ đi tiếp tiếp theo là Zalo thì à, cái video mà hướng dẫn chi tiết á, nói về chi tiết á, thì Giang à, có chia sẻ trên cái à, cái kênh marketing của Giang là là là cái kênh này nè mọi người cái kênh YouTube mọi người xem màn hình của Giang ha cái chủ đề Zalo á nhân chia sẻ khá là chi tiết luôn nên mọi người à, về à, xem Zalo rồi mọi người vào cái kênh này ha mọi người search cái từ khóa là Zalo Nguyễn Duy Giang này ha ra những cái video của Giang ha rồi mọi người à, không phải là cái kênh này kênh này là kênh bất động sản kênh dưới này là bất động sản nha mọi người cái kênh này kênh mới tạo nè đó rồi mọi người à, click vào cái phần à, kênh rồi sau đó mọi người để ý ha để ý trong danh sách phát này nè để vào danh sách phát mọi người thấy là thiết lập và vận hành tài khoản Zalo Official Account này ha mọi người vô đây mọi người xem ha xem hết nha mọi người xem hết cái phần này nha xem hết để cách để mà mà tạo Zalo ha ở đây thì nói rất là kỹ thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới công cụ symbol Zalo Giang sẽ chia sẻ cho mọi người cái công cụ symbol Zalo thì à, đây là cái ứng dụng symbol Zalo thì cái ứng dụng này là được phát triển bởi à, công ty ATP Software thì đây là một công ty phần mềm họ chuyên viết những cái à, ứng dụng à, liên quan tới những cái mạng xã hội khá là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam thì mọi người có thể xem video hướng dẫn ở cái video cái kênh của Giang luôn đây là cái kênh này cái video này nè mọi người vào danh sách phát mọi người click vào đây ha tại sau này Giang sẽ chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới uh, symbol Zalo chi tiết vào đây luôn hôm nay Giang sẽ nói uh, qua những cái quan trọng để mọi người nắm rõ hơn đây là cái video cái cách cài đặt thì mọi người click vào mọi người tìm hiểu cái cách cài đặt hay mọi người cài đặt hướng dẫn chi tiết để mình sử dụng được cái ứng dụng này ha ứng dụng này cho mình sử dụng hiện nay làm việc với ATP thì giúp cho mọi người sử dụng được trong 3 ngày miễn phí để mình sử dụng đó rồi sau đó mọi người có thể chọn cái gói phù hợp ha còn ai muốn mà thì à, cái ứng dụng này thì hiện tại thì bên à, bên ATP Software là giảm cho mọi người được 20 phần trăm á nghĩa là mình mọi người mua mặc định trên đó sẽ được giảm 20 phần trăm còn ai mà muốn giảm thêm á thì à, liên hệ Giang Giang giúp cho mọi người được giảm thêm ha thì ATB nó có chính sách gọi là chính sách riêng cho Giang á Giang sẽ lấy cái chính sách uh, chiết khấu đó Giang tặng cho mọi người để mọi người sử dụng nha mọi người mọi người tải về mọi người sử dụng ha đây là như có cái giá đây nè mọi người nên mua gói vĩnh viễn đi đừng có mua gói một năm gói một năm nó cũng không là rẻ đâu nó cũng một triệu mấy rồi nhưng gói một năm thì nó giảm chỉ mình 10 trên cái giá niêm yết còn gói vĩnh viễn là giảm 20 nhưng nếu mà người liên hệ mà xin vô voucher dân cho mọi người cái voucher để được giảm thêm ha giảm thêm cũng khá là nhiều á mua nên có cái bệnh viện để mình sử dụng lâu dài luôn và sau này cái ứng dụng mà ATP Software họ có update á, họ sẽ update cho mình luôn yên tâm không bị ờ, lỗi thời đâu thì vừa rồi gian dùng mới của Facebook á, họ tách ứng dụng họ update lên những cái mới họ cho mình update những cái mới lợi hơn rất là nhiều luôn rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái uh, hướng dẫn sử dụng symbol Zalo thì Giang bỏ qua cái bước cài đặt thì Giang có làm video rồi Giang cũng chia sẻ lên group rồi có một thể một số bạn không chịu xem thì những cái người nào chưa xem thì về xem lại cái cách cài đặt cái ứng dụng symbol Zalo này nha thì bây giờ mình quay qua cái cách sử dụng khi mà mọi người cài đặt xong á là mọi người sẽ uh, truy cập vào được cái ứng dụng symbol Zalo ha đợi Giang xíu Giang mở cái ứng dụng nó lên mọi người còn thấy màn hình của Giao à có ai chưa thấy thì nói nha rồi ứng dụng symbol Zalo Giang đã đang mở lên rồi thì cái ứng dụng này á nó cho mình chạy một lúc là 5 tài khoản Zalo luôn nha mọi người thì hiện nay Giang đăng nhập một cái nè mình có thể đăng nhập thêm đăng nhập thêm những cái khác nữa bây giờ Giang sẽ đăng nhập thử cho mọi người thêm một cái khác mọi người để ha nó sẽ chạy song song luôn á bây giờ Giang sẽ mở thêm một cái um, cái trang Zalo khác nữa Giang sẽ đăng nhập vào cái cách đăng nhập cái cách cài đặt cái cách đăng nhập Giang đã chỉ trong cái video ờ, mà hôm trước Giang làm Giang chia sẻ trên group Zalo rồi ai chưa trong cái group đó thì hỏi bạn bè của mình để mình tham gia vô group hoặc là hỏi trực tiếp đưa mọi người vào group ha thì đây là cái Zalo thứ hai của Giang nè Giang đăng nhập vào Giang lấy cookie sau đó Giang đăng nhập vào mình chạy một lúc được 5 cái Zalo liên tiếp nha mọi người mình có thể mà sử dụng gọi là một năm liên năm cái zalo song song luôn những zalo thứ nhất á, thì nó có mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp khách hàng còn những zalo sau đó toàn là khách hàng không luôn nên rất là dễ kiểm soát cái tiệp khách hàng những cái zalo phụ á, là không có bạn bè luôn á. chỉ có khách hàng thôi nó kiểm soát rất là dễ thì bây giờ mình bấm vào sử dụng ha mọi người để ha thì à, cái gói của gia là gia mua vĩnh viễn nè mọi người đó để ý cái góc dưới bên trái ha đây cái cái mã cái mã của cái gói của Giang mua là vĩnh viễn mọi người nên sử dụng vĩnh viễn nha rồi mình bấm sử dụng một cái nhân mở lên cái thứ hai này ha mọi người để ý à, cái thứ nhất là nó nhảy ra nè rồi đây là cái thứ hai nhảy ra tiếp mọi người thấy sử dụng song song là năm cái nha rồi giang thị phạm hai cái cho mọi người coi thôi đây là hai cái hai cái zalo của mình rồi nó đang lót lên rồi nó đang lót lên đang lót lên đợi tí xíu rồi mọi người có thấy không ạ đây là khách hàng zalo này toàn là khách hàng không có bạn bè trong đây đó danh sách khách hàng của mình nè mọi người thấy không gian chạy nè gian chạy tuôn nè rất là nhiều ha gian chạy uh, cái Zalo này trong vòng được khoảng một tháng hơn tháng hơn tháng hơn thì mọi người thấy là gian kết bạn được à, để coi số lượng à, khách hàng tiềm năng là bao nhiêu ha 170 khách hàng tiềm năng có nghĩa là đây là những cái nhà đầu tư không luôn á mọi người mọi người thấy ok không ạ à? một năm có tạo được 170 khách hàng tiềm năng được gì không ạ à? alo trước đây á mọi người mọi người ơi mọi người tương tác giúp Giang đi ha alo mình tương tác đi mình nhắn tin đi các bạn các bạn nhắn tin đi mình tương tác giúp Giang Giang thích cái kiểu mà học mà tương tác với mình học mình thụ động là là Giang không thích tí nào chứ tại vì mọi người thụ động là mọi người không không không không có làm được những người nào có tương tác là Giang đảm bảo sau này mọi người hỏi là Giang chỉ hỏi cái gì là Giang chỉ Giang rảnh là Giang chỉ gian rảnh giả sử hỏi buổi sáng mà gian bận gian ghi nhận đó tối về gian chỉ không tin mọi người có thể hỏi những anh chị trong nghe ra mọi người biết à gian nói, nói sai không à gian chỉ hết gian sẵn sàng chia sẻ những cái gì mà gian biết cho mọi người không giấu cái gì hết tại vì những cái gian đang làm gian làm thật cho mọi người để mọi người giúp cho anh em cùng tiến bộ sau này mọi người có thể có cái hai người chia sẻ lại với gian nữa <laughs> em thấy hai Zalo một ngày trung bình 10 người đồng ý ok đó em thấy không thì Giang chạy hơn tháng mà Giang có 170 cái nhà đầu tư tiềm năng nằm ở trong cái danh sách cái Zalo này nè thì sau này Giang khai thác được Giang đăng bài thường xuyên tương tác với họ thường xuyên thì biết đâu họ thấy dự án đó họ muốn mua thì họ liên hệ với mình mình chăm sóc tốt mình gửi lời mời kết bạn mình gửi lời mời chăm sóc <laughs> một ngày kết bạn hai người trên một Zalo nó khó lắm nhưng mà Giang vẫn làm được Giang vẫn cố gắng Giang làm cho được nó cực kỳ khó ha hên xui thôi có nghĩa là có những cái vẫn có thể làm được rồi đây là chỉ vài zalo cho mọi người coi đây là zalo uh, mối quan hệ của giang và khách hàng ở đây luôn thì hiện tại cái zalo này đã dân coi được mấy ngàn zalo này hiện tại thì giang đã giang đã kết bạn được 2.573 người thì hồi nãy cũng có anh chị nào Giang cũng thấy một có một câu hỏi là cái danh sách Zalo là bạn bè bao nhiêu ngày xưa nữa nó chỉ có 2.000 người tối đa 2.000 thôi nhưng hiện nay là Zalo nâng lên là cho mình được 4 năm ngàn rồi nha mọi người 4 năm ngàn người thì đó thì giả sử sau này mọi người dùng 5 cái Zalo hoặc 4 cái Zalo giả nói 5 đi ha một cái Zalo chính thì mình không nói Zalo chính thì mình mình mình có 1.000 người bạn hoặc là 2.000 người bạn 3.000 người bạn gì đó 2.000 khách hàng trong đó và những mỏ Zalo còn lại là 5.000 khách hàng tiềm năng 5.000 nhà đầu tư chẳng lẽ những cái Zalo mà có 5.000 nhà đầu tư mà không khai thác được một khách hàng nào sao Giang nhắn tin đó mọi người để ý, cũng hay chia sẻ cho mọi người á chia sẻ không phải là mình đi khoe mà Giang để cho mọi người thấy là khi mà Giang đăng tin là những nhà đầu tư là họ quan tâm là họ hỏi dự án là có cơ hội để mình tương tác mình bán hàng cho họ còn mình không có mối quan hệ kết bạn thì làm sao để mình họ tiếp cận được với mình nó dễ dàng hơn được à khó lắm chẳng lẽ mình cứ bỏ tiền ra mình chạy quảng cáo hoài bởi vì cái vấn đề mà bỏ tiền chạy quảng cáo trên Google Ads, Zalo Ads hay là Facebook Ads gì đó thì Giang không khuyến khích mọi người dùng và chính bản thân của Giang á, là Giang bỏ rất là nhiều tiền vô cái đó nhưng mà cuối cùng kết quả lại không cao cái mục đích của mình vẫn là bán hàng và có một tiệp khách hàng đầu tư thay vì đầu tư vô cái đó mình đầu tư vô cái này để mình có một tiệp khách hàng đầu tư sau này mình bán những dự án khác nó rất là ok rồi bây giờ giang sẽ nói tiếp thì khi mà mình có à, có những cái à, khách hàng như vậy nè có những mối quan hệ như vậy nè mình có thể lưu lại lưu cái danh sách này lại mọi người để ý ha giang sẽ bấm cái tính năng lưu nè giả sử giang qua cái à, zalo này đi giang lưu lại mọi người để ý ha giang lưu yes giang lưu lại cái tiệp zalo này bây giờ giang sẽ bỏ ra ngoài ngoài document đi ha gọi là danh sách bạn bè và đặt lại là danh sách khách hàng và và bạn bè trên Zalo 0914245885 để mình dễ nhận biết ha. Rồi lô thành công. Rồi sau đó mình sẽ mở cái danh sách đó lên, mình kiểm tra, mình phân loại lại. Rồi, mọi người thấy không? thấy nè ha rồi đây khi lưu á mọi người để ý nè nó lưu theo cái tên mình đặt luôn á mọi người cực kỳ là hay luôn ha mày thấy không đây nè lưu theo tên mình đặt luôn á rồi mình lưu sau đó mình phân loại ra mình phân loại mình phân loại cái tập này Giang sẽ phân loại cho mọi người à, hiểu được vấn đề mình phân loại ha giả sử Giang sẽ à, lọc filter Giang sẽ lọc trước đi lọc à, từ A đến Z mình lọc chỗ phần nem nha tại vì nem là do mình đặt rồi mình lọc từ A đến Z đi value giá trị từ A đến Z bấm OK rồi đây là những cái người bạn mà mình kết bạn mà mình lưu bằng số điện thoại nè nó hiển thị số điện thoại nè mọi người ha tại vì nó sẽ lưu theo cái kiểu mà trong danh bạ điện thoại mình lưu á mình chưa phân loại lại thì mình phải xử lý lại còn những cái người này mọi người thấy không cần thuê nè giống như dân có khách hàng cần thuê đó mình sẽ đưa cái danh sách này ra ngoài mình phân loại lại hoặc là mọi người phân trang chỉ mọi người phân loại cái cách cực kỳ nhanh luôn mọi người bôi bôi theo màu á mọi người bôi theo màu như vậy là mọi người có thể chọn màu ha mọi người chọn màu rồi phân ra đây là khách hàng còn đây là những mối quan hệ khách hàng nè chọn màu đó ai bạn bè thì mình chọn màu khác hoặc mình không chọn màu cũng được mình chia ra là hai loại mối quan hệ gia đình mối quan hệ bạn bè và mối quan hệ ấy khi mình phân loại xong á mình sẽ lọc ra mình lọc ra danh sách đó đây là khách hàng rồi mọi người thấy không gì mà Hưng Lợi nó rất là dễ dàng nhìn luôn nè đó những khách hàng mà dự án người ta quan tâm cái dự án Cham City chẳng hạn gì đây ha gian phân ra đó đó Cham ha bây giờ mình chọn cái màu này sau đó mình kéo lên đây mình kéo lên phân loại Giang sẽ phân loại cái màu khách hàng này khách hàng này khách hàng mình giả sử đây là cái dự án mình đang chạy đi cái dự án mình đang chạy mình phân loại ra như vậy mọi người thấy không ạ à? mình phân loại như vậy rồi á, mình sẽ copy cái UID này nè trong cái phần này Giang sẽ làm một cái video chi tiết sau này Giang chia sẻ lại cho mọi người để mọi người coi kỹ hơn ha hôm nay là mọi người cứ xem xem qua như vậy đi Giang sẽ dán UID vô đây Giang sẽ lưu lại cái tiệp này rồi dán vào notepad nha mọi người Giang sẽ lưu vào cái tiệp gọi là khách hàng Tram Tram City có nghĩa là khách hàng người ta quan tâm cái dự án này đây là những khách hàng quan tâm dự án này thì Giang sẽ lưu vào đây Giang lưu vào đây khách hàng Tram rồi rồi giả sử mình sẽ phân loại xong ha Giang coi những câu hỏi cái rồi đa phần là hỏi về vấn đề data thì một tí Giang sẽ nói vấn đề data sau nha rồi giả sử mình phân loại khách hàng xong mình phân loại khách hàng xong thì mình quay lại cái cái ứng dụng symbol Zalo ha ứng dụng symbol Zalo này á có nghĩa là mình muốn gửi cái tin nhắn cho những người này không lẽ mình tìm mình lọc mình tìm như vậy sao mình tìm mình lít như vậy sao mình tích như vậy sao mình có tới mấy ngàn người bạn mình tìm như vậy thì làm sao mà nó ấy được nó sẽ sót thì mình sẽ cái phần gửi tin nhắn nè gửi tin nhắn chăm sóc nè người để Giang sẽ gửi cho trong hệ thống này ra đi cho nó dễ chứ gửi à, để cho mọi người test thôi ha mọi người nên à, nếu mà có à, một số bạn nói ba thì cũng thông cảm cho Giang ha Giang để dạ cho mọi người nhìn thấy được rồi trong era ha đây là era nè ô kiếm era mối quan hệ cũng rất là nhiều rồi era đi ha người để ý era ha đây era era era, era. một số người đang đặt một số người đang chưa đặt rồi sau đó giang sẽ copy uid của một số anh em era <laughs> Giang gửi có thể một số anh chị không có cái buổi trên tin hôm nay thì anh chị sẽ nói làm phiền ha nhưng Giang sẽ gửi cho mọi người coi rồi Giang lưu lại là à, nhân viên error đi rồi gian lưu lại rồi sau đó Giang sẽ ờ, quay lại cái ứng dụng cái ứng dụng Giang sẽ gửi tin nhắn gửi tin nhắn cho cái tệp hồi nãy cái tập hồi nãy thì mình mình mọi người để ý chỗ cái phần này nè mở file Zalo lên đó Giang sẽ chọn cái tệp gọi là nhân viên era rồi ờ, Giang sẽ lót vô nó sẽ lót vô rồi đây dấu tiệp nằm đây nè nó lót lên nè được 19 người ha Giang sẽ soạn một cái nội dung tin nhắn Giang sẽ soạn một cái nội dung để mà chăm sóc khách hàng á là Giang sẽ soạn như vậy à, chào cho anh chị gì đó anh chị thì mình nhập nó sẽ có cấu trúc là anh chị là gender ha nếu là anh chị còn em thì mọi người phải lọc riêng nha rồi à, tên chào anh quân đi chào anh quân em à, em chúc anh quân chúc em chúc anh đi hai vòng gender đi một ngày thật nhiều năng lượng và luôn luôn mạnh khỏe lâu lâu mình gửi gửi cái lời mời lời chăm sóc như vậy đó mọi người để cho khách hàng thấy người ta quan tâm rồi khi gửi như vậy mọi người có thể chọn một cái ảnh nào đó một cái ảnh nào đó nó mang cái tính tích cực một tí ha à, mình sẽ tìm cái ảnh nào đó tích cực một tí mọi người có thể lên mạng search mọi người có thể lên mạng mọi người search ha gọi là ảnh tích cực đi ảnh tạo động lực mọi người cái hình những con kiến này nè quá trời mạnh luôn con kiến mà nó ginh nguyên cái cái cái cái khúc củi khổng lồ này mọi người thấy không lưu lại rồi mình lưu lại cái chỗ cái file ảnh này ảnh tạo động lực rồi lưu lại dễ tìm tại nhiều kho ảnh gian nhiều quá rồi giang sẽ ép ờ, cái ảnh vô rồi bây giờ Giang sẽ gửi tự động mọi người thấy ha bây giờ mình sẽ gửi nè mọi người chọn cái khoảng thời gian gửi giả sử gửi uh, à, 5 tin gửi 5 tin ngưng 5 phút hoặc là 6 phút gì đó mọi người tự chọn ha nói chung là cứ giảng giảng ra nó có kêu nè gửi 10 tin nghỉ 5 phút nè ở đây nó chỉ nè mọi người để ha gửi 10 tin gửi nghỉ 5 phút nhưng gửi 5 tin nghỉ 5 phút đi cho nó giảng giảng ra tí để mà tránh cái vấn đề Zalo nó đánh ba mình rồi Giang sẽ sẽ à, gửi cho một số anh em rồi bấm vào gửi tin nhắn mọi người để ý ha cái tin nhắn mà khi mà nó nó nó chạy về zalo đó thì nó sẽ ờ, hiển thị trong cái tin nhắn của mình luôn rồi giờ giang sẽ dùng cái tool chạy bây giờ mọi người có đặt câu hỏi gì không ạ à? thấy thấy cái này hay không ạ à? những người trong data này là cái data này là data bạn bè của mình đó mọi người data này là data bạn bè của mình đó. nó load cái data bạn bè mình lên đó thì cái này là chăm sóc khách hàng tự động thì à, giả sử mình mình đâu phải mỗi mỗi ngày mà sáng sớm mọi người móc điện thoại ra mọi người nhắn như vậy mọi người phải thiết lập cái cái danh sách sẵn như vậy nè để mà mình à, mình gửi lời mời kết bạn tự động thôi sáng sớm set ra 5 phút chỉ cần thực tế mình mình chuẩn bị sẵn buổi tối những cái nội dung và những cái hình ảnh gì đó cho ngày hôm sau mình làm sáng sớm hôm sau mình chỉ cần mở cái laptop lên mình set laptop laptop gì đó mình cho chạy nguyên ngày luôn cũng được mình cho nó gửi tự động gửi tất cả à, những cái danh sách bạn bè mình luôn và một lúc song song là mình chạy được bốn năm cái zalo như vậy nha mọi người tại vì cái này mình chưa set mình cứ set được như vậy luôn nha bốn năm cái luôn nha không có gì khó hết bốn năm cái một lúc luôn nó sẽ chạy một lúc bốn năm cái zalo luôn rồi nó nó gửi được uh, uh, interface thành công gì nè là cái người nào không có tên nhỉ để dần kiểm tra cái zalo ha rồi nó gửi cho anh quân <laughs> nhưng nó lại không lấy được tên anh quân gì ta nó đã gửi đi được nhưng mà giờ nó nó đang bị cái cái vấn đề lỗi gì mọi người để đợi anh xíu nha anh kiểm tra lại có nghĩa nó gửi tin đi rồi nè Giang mở cái cho mọi người coi đây nó gửi cho anh thiện có nghĩa là bây giờ gender nó không cho thì mọi người bỏ cái phần gender với phần name hồi nãy đi ha giang mình bỏ đi mình bỏ đi để giang giang kiểm tra lại cái vấn đề này cái ứng dụng này cái đã hôm hôm trước là gửi nó không bị lỗi như vậy có nghĩa là nó sẽ chào anh à, anh thiện em chúc anh một ngày làm việc thật năng lượng và luôn luôn mạnh khỏe nó sẽ gửi tự động như vậy luôn dân dân dân sẽ làm việc lại với bên kia coi hay do phần mềm nhân lỗi hay vấn đề đó nha sẽ nhờ cập nhật lại rồi nó sẽ gửi như vậy luôn nè mọi người thấy không nó sẽ gửi luôn cái ảnh nè đó, nó gửi một cái ảnh như vậy luôn thì um, giả sử mình có cái tập khách hàng mình gửi cái ảnh tự động như vậy luôn mình nhúng cái mã QR code của mình vào á đó nó sẽ gửi tự động từng người từng người luôn nè nó gửi tự động từng người luôn ha mọi người rồi rồi trước khi gửi mọi người nên test thử mọi người nên test thử uh... mọi người nên test thử nha mọi người nó mới, mới cái ứng dụng nó có update gì hay không tại vì nó để là chào nem này nem tên zalo gender giới tính nè là anh chị á thì hôm trước là gửi nó không bị hôm nay nó bị thì giang sẽ kiểm tra lại cái bên ứng dụng này còn hôm trước là bị không kiểm tra có nghĩa là nên mình xài bốn năm cái zalo mà cứ nghĩa là trước khi mình gửi mình test thử mình dùng cái nội dung này mình test thử cho cái zalo của mình cái zalo mà của mình á mình test thử nha mọi người mình test thử như vừa rồi á cái mình test thử một cái tin nhắn trước cái đã mình thấy ok là mình cứ chạy hàng loạt nó không mất nhiều thời gian ha rồi và mọi người có đặt câu hỏi gì không mọi người có đặt câu hỏi trong cái vấn đề này đi ạ à? à cái file up lên không có tên rồi mọi người cứ đặt câu hỏi đi giang sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người file hồi nãy anh up lên đây gửi tin nhắn á, nó hiện là anh đi file chứ nó không có hiện ra tên anh. Rồi. Anh kiểm tra cái file đó lại. Anh anh anh thấy cái vấn đề đó. À, bây giờ Giang sẽ trả lời ha. Vấn đề gửi hôm trước là gửi nó nó không bị lỗi vấn đề gì hết trơn á hôm nay thì cái phần mềm chắc nó bị trục chặt gì đó thì Giang sẽ kiểm tra lại có nghĩa là mình phải nên test lại trước khi mình gửi là mình phải test trước mình test trước một cái bài tin nhắn cho cho cái Zalo của mình á Zalo phụ á mình kiểm tra trước trước khi mình gửi ha rồi vấn đề bam hồi nãy chị nào hỏi vấn đề bam nè một cái nội dung giống nhau chị có thấy là để ý là Giang để là chào à, gender gender này bình thường á là nó giống như nó như vậy nè chị mọi người để ý ha để ý cái câu này nè đây nè để Giang chào này Giang dùng tool đó nó sẽ kêu đúng tên người này có nghĩa là nó sẽ trộn cái phần tên thì nó sẽ không bơ gơi vấn đề bom nha đúng không nó kêu là em chào anh nè phạm quốc hà có nghĩa là nó kêu tên đúng cái tên zalo của người này luôn rồi hiện em đang hỗ trợ cái dự án này nè đó thì nó sẽ gửi lần lượt và nó kêu đúng tên người đó còn hôm nay nó bị vấn đề này giang sẽ kiểm tra lại với họ đang có cập nhật gì hay không rồi là vấn đề thứ nhất Giang trả lời câu hỏi thứ nhất về dân tránh vấn đề ba âm ha rồi chính vì vậy mình phải ờ, kêu tên của người ta ra thì nó sẽ tránh được cái vấn đề ba âm thì kêu tên nó sẽ tạo sự thân mật với khách hàng nữa rồi chị ờ, Trinh Lê này hiểu chưa còn vấn đề câu hỏi là mỗi ngày giới hạn gửi bao nhiêu tin thì theo Giang biết á, là nó không có giới hạn gửi tin nhắn tin nhắn nó không có giới hạn đăng tin trên tường Zalo không đăng được hình ảnh thì hiện nay cái ứng dụng này chưa đăng được hình ảnh nhưng nó cho mình đăng link chính vì vậy hồi nãy Giang có chỉ mọi người cái tạo Zalo OA đó Zalo Official cao á mọi người nhúng cái link đó vào đăng thôi nó sẽ dẫn trực tiếp về cái link trên Zalo OA luôn tên Zalo mà nó lót là lấy dữ liệu nào là nó lấy cái tên Zalo của khách hàng á chị Loan có nghĩa là khách hàng tên Nam thì nó lấy là Nam còn khách hàng đặt tên là nam trần nó lấy là nam trần ha rồi có ai còn câu hỏi nào nữa không ạ à? Zalo của bạn đầy của em đầy rồi. Zalo của em là 5.000 người bạn rồi hả em? Alo em ơi. Rồi. Em có khai thác được 5.000 người bạn nó bán được hàng chưa? Và những cái 5.000 người bạn đó thật sự là 5.000 người bạn của mình hay không? 5.000 người bạn đó là 5.000 người bạn trong ngành bất động sản là 5.000 người bạn trước đây thì một á, là em lọc lại danh sách Zalo đó em xóa bớt hai á, là em sẽ à, tạo cái Zalo mới mình sử dụng thôi nếu mình không khai thác được thì môm khư khư làm gì mình đâu khai thác được đâu mình đâu có tận dụng được mối quan hệ đó thường á trong mối quan hệ hệ bạn bè á cũng không có nhiều người bạn mà tới 5.000 người bạn như vậy đâu khó lắm hồi đó dân học được một cái một cái thủ thuật một cái thủ pháp của một cái người chia sẻ lọc ra mọi người chia ra năm loại loại thứ nhất là loại gần mình nhất loại thứ hai là loại gần hơn loại thứ ba loại gần hơn nữa có nghĩa là loại thứ thứ nhất quan trọng hơn thứ hai quan trọng thứ hai quan trọng loại thứ ba quan trọng thứ ba quan trọng thứ tư quan trọng thứ tư loại thứ năm nó không quan trọng thì loại thứ năm á mọi người lọc bỏ hết không quan trọng đối với mình thì mình bỏ hết đi chứ mình để dài danh sách đâu có tác dụng gì đâu đúng không ạ và cái loại nào mà mọi người nói một cái là người ta ủng hộ mình đó, đó là những người quan trọng rồi tạo nhóm rồi tí em sẽ trả lời à, tí anh sẽ trả lời em cái vấn đề tạo nhóm ha à, đúng đúng chị chị Loan ơi có nghĩa là mình đặt là không quan trọng ha nó chỉ có kêu cái tên trên Zalo họ thôi còn mình đặt là không quan trọng ha nó không không có kêu tên mình đặt ha làm sao mình xem được hiện tại có bao nhiêu người đã kết bạn anh Giang ơi thì đây nè đây nè mọi người đây nè đây là những cái danh sách khi mà cái ứng dụng của mình nè là mọi người kéo xuống nhân kéo xuống nè là hiện tại là dân đang có hai ngàn mấy người bạn trong cái zalo này nè ha mọi người rồi dân nè coi những câu tiếp ha rồi còn ai có câu hỏi nào nữa không ạ trong cái mục này gọi là xem danh sách bạn bè và gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng chăm sóc mối quan hệ của mình và nó có phần tạo nhóm nè mọi người tạo nhóm này ha mọi người có thể tạo nhóm trên này ha mọi người phân loại như vậy mọi người cứ để ý này ha trong cái phần này nó có cái tab nè đó mọi người click vào đây nó cũng rất là nhanh ha rồi sau đó mọi người chọn chọn tất cả luôn nó có tính năng chọn tất cả không đâu chưa có thì mọi người click như vậy ha mọi người tạo nhóm mọi người hiểu không ạ à? ha nó ở đây nó không có tính năng gọi là select all gọi là chọn tất cả nên mọi người phải chọn như vậy thì đây là những cái khách hàng Empire City ha thì Giang sẽ tạo một cái nhóm Empire City chẳng hạn như vậy để mình chạy cái dự án ờ, Vinhome mình gửi thông tin cho khách hàng mình chỉ chạy cho mình mình tạo nhóm trong một lúc nhất đời tại vì những cái người này người có tiền họ không thích vô cái nhóm và cái nhóm này mình đừng có cho tương tác vậy trơn chỉ có mình đăng thôi đó thường tạo nhóm mọi người phải cân nhắc cái vấn đề tạo nhóm những cái danh sách bạn bè mà mối quan hệ mà mà thân thiết mọi người hạn chế tạo những cái nhóm như vậy còn những mối quan hệ giống như mình chạy data ra trong cái cái, cái dự án mà mình chạy ban đầu vậy mới á thì mình nên tạo nhóm ha, tạo nhóm để mình gửi thông tin cho khách còn những cái mối quan hệ thân thiết thì mình không nên tạo nhóm mà tại vì có một số khách người ta nhiều tiền mà không thích vô vô cái nhóm người ta không thích đưa người ta vô cái nhóm và cái nhóm là mình không có cho ai đăng hết trơn chỉ có mình đăng thôi cái nhóm là nhóm gửi thông tin cho khách rồi có ai có câu hỏi nào nữa không ạ à? alo mọi người đặt câu hỏi đi mọi người alo các bạn ơi <laughs> alo các bạn ơi các bạn đặt câu hỏi tiếp đi có câu hỏi nào nữa không ạ à? hồi nãy giang có có trả lời à, sót câu hỏi của bạn nào bạn nào có thể nhắn lại giúp giang ha rồi nếu mà mọi người không đặt câu hỏi rồi, à, <laughs> rồi. à, à, em trả lời cái câu ờ, quyết anh chị đây anh chí cường này ha thì à, thứ nhất tạo nhóm như vậy thì nãy em nói với anh là anh anh có cái danh sách mà khách hàng mà lâu của anh anh không, không nên tạo nhóm như vậy còn những khách hàng mà mới phát sinh giống như họ, họ cứ kêu gửi thông tin gửi thông tin hoài mà họ không chịu làm việc họ không chịu đi xem dự án họ không chịu đi đến cái buổi ờ, event sự kiện thì anh nên tạo nhóm để anh trực tiếp cho họ và anh ờ, hạn chế gọi là anh tạo nhóm anh không cho họ đăng trong đó thì thường họ sẽ không biết những cái kỹ những cái thủ thuật giống như mình em đang chỉ mọi người đâu thì họ không đăng thì họ không tương tác được nó không ảnh hưởng gì đến họ chứ nhiều đâu ha à, còn anh cảm thấy phiền thì anh không làm còn anh muốn bán hàng thì anh làm đi còn anh anh không muốn bán được cho những người đó giả sử nhiều khi á em chia sẻ với anh chứ còn ở chỗ này á là lúc trước em cũng một tiệp khách hàng gì đó cuối cùng không làm được gì hết trơn á họ không chịu đi dự án rồi những cái buổi sự kiện là những cái buổi thật sự là những cái buổi giúp cho mình bán được hàng mà mình không có làm được gì với họ hết trơn á một lúc anh đâu thể livestream cho họ nhiều người được đúng không lẽ anh cứ cập nhật cho một chục người như vậy anh thắng từng người như vậy thì anh đưa vô group anh livestream trực tế cho họ thấy trong cái thời điểm đó thôi sau cái buổi livestream đó thì anh xóa cái group đó đi ảnh hưởng gì đến ai đâu anh hiểu không anh chí cường à nếu mà anh cảm thấy nếu mà không được nữa thì thôi mình không làm còn mình thấy tăng cơ hội bán hàng cho mình thì mình làm ha anh cường gọi là gian chỉ mọi người tăng cái cơ hội bán hàng cho mình còn tại vì những cái khách hàng đó chắc gì mình thấy phiền nhưng mà mình họ, họ mình không có tương tác được với họ chắc gì họ đã mua của mình đâu họ đi mua người khác rồi sao đó gian nói là tạo xong chỉ có mình đăng thôi nên không ảnh hưởng gì ai nhiều người đăng mới ảnh hưởng nó tin tin tin tin nhắn thường xuyên nhưng mình chỉ đăng trong cái thời điểm gọi là sự kiện bán hàng đăng xong mình xóa xóa group ra luôn rồi không bị ảnh hưởng ha rồi xong câu hỏi của anh cường ha rồi anh sẽ trả lời câu hỏi của sương chỗ danh sách gửi tin em không nghe không kịp <laughs> danh sách đó mình kết bạn danh sách đó mình đã kết bạn rồi nha em thì anh tải ở danh sách có nghĩa là mình đã kết bạn rồi mình tải về đó nhờ cái ứng dụng này mới tải gì được còn zalo này không tải gì được ha trên cái zalo này không tải gì được ứng dụng symbol zalo giúp cho em tải về tất cả những danh sách mà em đã kết bạn được luôn đó em tải về để em phân loại ra rồi sương hiểu không sương hiểu em nhắn vô giúp anh ha symbol zalo đó chị huyền nguyễn này ha symbol zalo chị phát hiện tên zalo khách hàng đặt nha chị không ảnh hưởng vấn đề mình đặt tên giả sử chị đặt tên khách hàng của chị là anh hùng quan tâm ờ, quan tâm dự án waterboy không lẽ sau này anh chị chị gửi theo cái ứng dụng mà hồi nãy mình dùng á mình nói là chào anh hùng quan tâm dự án siêu waterboy đúng không vậy nó kỳ không nó kỳ còn nếu mà mình kêu tên đúng tên người ta đặt tại vì người ta đặt tên đó trên zalo mà mình kêu đúng cái tên người ta đặt thôi có gì đâu mà kỳ nghe chị người ta đặt là người ta à, hùng nguyễn thì anh kêu chào anh hùng nguyễn mình kêu đúng tên họ tên zalo mà đâu có gì đâu rồi họ lại cả, cảm thấy thân thiết hơn nữa có nghĩa là những cái họ nghĩ có nghĩa là những cái gì mình nghĩ giống như những cái người ta nghĩ là sẽ tạo sự thân thiết hơn gọi là gọi là đồng suy nghĩ á chị chị à, chị thấy đúng không ạ à? giống như ai đồng suy nghĩ với chị chị ok không khi mà chị nói chuyện với người ta học gơ gọi là học gơ á mà người ta ok ok hết thì chị thấy ok không rồi anh quân hỏi lại giang nè hỏi gender là gì nè giang nói là gender là anh đó anh <laughs> rồi à, để Giang trả lời cho anh Quân nha rồi ở đây thì chỉ có anh chị thôi nha chị Loan ơi còn à, chị muốn cô chú thì chị phải tự phân loại ra nha giả sử chị đặt như vậy nè chị đặt chị phân loại cái tiệp khách hàng chị ra rồi sau đó chị đặt là cô chú gì gì đó giống như cái tiệp gì đó ngoài là cô chú gì thì chị đặt là cô rồi a cộng em thôi giả sử cô Lan cô Huệ gì đó chị Loan hiểu không chị Loan giả sử cái từ em hoặc là cô chú gì đấy ở đây chỉ có anh chị thôi nó chỉ phân loại được anh chị thôi ha nó chỉ phân loại khách hàng được tập anh chị thôi còn cô chú gì cô bác gì đó thì mọi người tự làm ha rồi rồi còn ai câu hỏi nào nữa không ạ à? alo mọi người ơi mọi người có câu hỏi nào nữa không mình tương tác đi mọi người bây giờ à, <laughs> mình hiểu không hiểu hết không ạ à? mọi người hiểu hết không ạ à? mọi người có thắc mắc ở chỗ nào không alo mọi người có thắc mắc chỗ nào không ạ rồi bây giờ giang sẽ đi tiếp chỉ cho mọi người cách kết bạn ha à, kết bạn thì à, cái ứng dụng này nó rất là hay đối với zalo không thì mọi người chỉ kết bạn đúng được cái cái, cái số điện thoại thôi còn cái này á là nó giúp cho mọi người kết bạn được số điện thoại được những cái thành viên trong group có nghĩa là à, mọi người rơi vào cái group đó giả sử mọi người xôi vào những cái group ờ, bán hàng của một cái dự án nào đó đi ha và ở trong đó rất là nhiều thành viên và mình muốn kết bạn với những thành viên đó thì mọi người sẽ làm thế nào ạ à? mọi người vẫn có thể là list vào group và mọi người kết bạn từng cái từng cái từng cái như vậy đó nhưng mà cái xác suất để mà họ chấp nhận nó rất là thấp thì Giang sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mọi người kết bạn nó sẽ khá là thành công ha giả sử mình có trong cái group hội cư dân một cái gì đó dự án nào đó đi giả sử cái dự án đó mà mình muốn kết bạn với hội cư dân đó để mình bán hàng chuyển nhượng cho thuê thì mình ở ờ, có trong cái group đó thì à, với cái ứng dụng này giúp cho mọi người lọc được những cái thành viên trong đó luôn thì Giang sẽ chỉ mọi người cái cách lọc những cái thành viên trong những cái group đó rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp bây giờ à, Giang Giang à, mọi người để ý ha trong cái ứng dụng symbol Zalo mọi người để cái cột gọi là group đã tham gia nè bên góc trái mà người Giang ghê con chuột nè mọi người để ha click vào đây thì ở đây có những cái group mà Giang đã tham gia nè ha cổng thông tin bất động sản rồi à, những cái dự án rồi email marketing rồi những bạn học Conchirium Bảo Lộc gì nè ha rồi Giang sẽ kiếm những cái group nào ở Sài Gòn tí xíu ha giao lưu xe bất động sản đây có 12 người nè bây giờ mình lít cho cái chỗ chữ thành viên này nó ra những cái thành viên mà đông đông tí xíu rồi group Open City 952 bạn thì bây giờ Giang sẽ lưu danh sách những cái người này lại để mà Giang à, Giang à, kết bạn với họ và Giang mời họ vào họ, họ vào cùng bán hàng với đây ra thì ở đây nó có ba mục một thứ nhất là lưu danh sách thành viên một thứ hai là lưu có nghĩa là lưu danh sách tất cả thành viên luôn một thứ hai là vô lưu danh sách bạn bè một thứ ba là lưu danh sách không phải là bạn bè thì trong cái group này có những người là bạn của Giang và giang muốn lưu những cái người không phải là bạn thôi thì giang sẽ click vào lưu danh sách không phải là bạn bè vào giang lưu lại rồi đợi tí xíu nha mọi người thì nó đang load danh sách nên nó sẽ mất một khoảng thời gian à, thành viên thì hơi đông ở đây tới 900 mấy thành viên lận nên nó sẽ à, đông một tí thì mình sẽ lưu về giả sử mình sẽ lưu về được có cái tiệp này Giang sẽ chia sẻ cho mọi người ha khi mình lưu về cái tiệp này xong á thì mình sẽ đi kết bạn với cái tiệp như vậy à, khi mình kết bạn mọi người để cái phần là tìm kiếm và thêm bạn nè ha thì nó có những cái mục là mở file zalo file search có nghĩa là nó sẽ nó sẽ à, load những cái file liên quan tới zalo nó sẽ có ba mục kết bạn kết bạn được trong những cái group zalo là thứ nhất cái thứ hai là kết bạn được trong những cái file số điện thoại có nghĩa là mình có danh sách số điện thoại mình load lên một lúc và mình đi kết bạn ha và kết bạn được QID của Facebook luôn có nghĩa là mọi người vào cái group Facebook và mọi người thấy ở đó nhà đầu tư ở đó rất là nhiều Giang sẽ quay lại nha mọi người thì um, cái cái tiệp hồi nãy mình lưu lại đây nè đây cái danh sách đây Giang sẽ lưu lại cái tập gọi là Giang sẽ đặt tên hay mình đặt tên đúng theo tên uh, group Open City View ha để mình biết ha gọi là group thành viên group đi Open City View rồi mình lưu lại thì nó ra cái ờ, GID này mọi người để ý ha thì mình mở lên đó người để ý đây nè chương hiếu đất xanh gì các kiểu nào đó thì cái dự án này của đất xanh thì đây là sale không à đây là group của sale thì mọi người muốn kết bạn mọi người muốn tuyển những cái sale này về thì mọi người phải tìm cách kết bạn với họ để gửi lời mời rồi mình chia sẻ gì đó mình mời họ về ha tới gần 1.000 thành viên lận thì mình phải chia nhỏ cái tiệp này ra thì Giang sẽ chia nhỏ cái tiệp này ra nha mọi người chia nhỏ ra mỗi ngày chỉ kết bạn 5 50 người thôi rồi mình sẽ tạo một cái folder mới nè mọi người thấy không? cái folder này không có chứa file gì hết rồi Giang tạo sẵn folder này luôn ha rồi bây giờ à, chúng ta sẽ chia nhỏ cái file này ra nha mọi người rồi um, mọi người để ý, ờ, ở đây nó có một cái một cái cái ứng dụng uh, symbol blister mọi người dán, dán kéo qua nè là khi mà cài ứng dụng thì bên ATP họ cài cho mình một cái ứng dụng chia file này luôn miễn phí ha rồi à, mình chọn cái file ờ, Zalo uh, nãy cái group Zalo uh, nãy á chọn cái file đó thành viên group nè zalo nè rồi mình bấm open chọn sau đó mình chọn cái thư mục mình vừa tạo ra đó cái thư mục à, cái thư mục không có chứa file nào hết đó mình chọn cái thư mục đó đây mình chọn thư mục đó sau đó mình chọn để mình nên chứa cái file chia rồi mình chia ra chia 50 thành viên mỗi file thôi rồi mình dùng chia file rồi nó đã chia file xong ha mình mở cái file lên đây nó ra là mọi người thấy không thì mỗi file nó là 5 5 50 thành viên ha mọi người bây giờ mình sẽ đi kết bạn với những cái thành viên này mình sẽ up cái file đó lên mình chọn cái file mà vừa chia lên mình tải lên mình à, mở file Zalo nè file search rồi mình vô cái folder này mình chọn ra mỗi ngày thì mình chạy 50 50 như vậy đó thì nó load ra mọi người thấy không rồi load Zalo của những người này ra nè rồi gửi thì mọi người có thể là mọi người có thể bấm gửi kết bạn ha rồi hoặc là mọi người bấm vào gửi đây nè rồi sau đó mọi người soạn cái nội dung mọi người gửi khi mà gửi mọi người gửi mọi người gửi cái tin nhắn chỗ này nè rồi cái cấu trúc nội dung này á thì à, Giang có một cái tin gửi như vậy Giang gửi cho những cái nhà đầu tư hồi nãy Giang cũng có à, giới thiệu sơ qua cho mọi người rồi đó giả sử như Giang gửi cho cái chị Hoài Thu này đi thì Giang soạn sẵn một cái nội dung này. Giang gửi các bạn là chị đồng ý liền nè mọi người cái tin gửi thì mọi người nên tư duy và chọn cho mình một tin gửi khác nhau nha đây nhân chọn nè nhân gửi mọi người thấy không nó báo là chào chị em chào chị phạm thị hoài thu nè em đang hỗ trợ dự án uh, cho khách đầu tư dự án q 7 của Lewatt có nhu cầu thuê và chuyển nhượng nói người ta chấp nhận người ta nói là chị chuyển nhượng thì Giang phải nhắn lại thì cái nội dung đó đó thì cha Giang làm sẵn hết trơn rồi Giang soạn sẵn Giang bỏ trong đây hết trơn rồi người đợi Giang xíu nha rồi Q7 Boulevard Giang soạn sẵn cái nội dung như vậy nè Giang soạn sẵn những cái mẫu cái mẫu tin những cái mẫu tin Giang soạn sẵn như vậy nó dân sẵn gender name đó mọi người thấy không nhân dán vô nhân dán vô cái cấu trúc câu ở đây và khi khi mình kết bạn á, nếu mà mọi người chọn ở trên này nè là khi họ đồng ý á, thì nó sẽ không có mình không không biết được cái người đó là từ cái tập data nào chính vì vậy khi mà gửi kết bạn là mọi người chọn cái mục ở dưới chọn cái mục gửi tin nhắn sau khi kết bạn có nghĩa là mình gửi người ta một lời bằng các bạn sau đó nó sẽ tự động nó gửi thêm cho người ta một cái tin nhắn như y chang như vậy luôn nó sẽ gửi thêm cho cái người đó một cái tin nhắn y chang như vậy luôn thì nó sẽ hiển thị ở đây cái tin nhắn nó đây nè nào mọi người thấy không hồi nãy có người nào hỏi là gửi người tin nhắn cho người lạ được hay không đó nó gửi được đó đó nó gửi cho người lạ là cái tin này là cái tin gửi cho người lạ đầu tiên là gửi cho người lạ trước đó thì tới dưới này họ mới bắt đầu họ kết bạn nó mới hiển thị chỗ này nè đây là, là những người lạ khi họ vẫn nhắn, nhắn tin được nè đó xuống dưới đây họ mới bắt đầu kết bạn đó gian kêu họ yêu cầu kết bạn họ chấp nhận kết bạn thì họ gửi cho mình hình ảnh căn hộ này kia cách hiểu, rồi đây là cái cách gửi cho những người lạ thì mọi người tự suy nghĩ cái cách để mà gửi tin ha rồi bây giờ mình đặt câu hỏi đi mọi người thấy sao ạ à? người thấy ứng dụng này nó ok không mọi người đặt câu hỏi dưới này đi ạ à. alo mọi người ơi thấy hay không ạ à? <laughs> mấy hôm trước chị gửi lời chào trước khi gửi kết bạn chị gửi bằng cái cái gì chị vân rồi ai có những cái gì thắc mắc cứ ờ, nói đi Giang ờ, Giang chỉ cho mọi người ha tìm hiểu <laughs> rồi cứ tìm hiểu đi ờ, không biết chị Thanh Tâm hay chị Tâm đây nữa rồi cứ tìm hiểu nha mọi người rồi phần mềm này mua vĩnh viễn là bao nhiêu hồi nãy Giang cũng có nói rồi Giang nói lại ha cái gói vĩnh viễn của nó là như nó bán là ba triệu rưỡi mua trên cái ứng dụng này thì được giảm 20 phần trăm nha mọi người mỗi bên trên trang web của nó thì giảm 20 phần trăm nè còn ai muốn mua giảm thêm thì cứ liên hệ Giang Giang sẽ giúp cho mọi người mua được giảm thêm ha hiện tại thì Giang xin thêm được khoảng 20 phần trăm nữa đó là được 40 phần trăm á để mua mua tại vì hôm trước uh, mua đông á, nên dân giúp cho mọi người mua giảm được uh, tới 50 lận nhiều anh chị mua giảm 50 lận bây giờ mọi người mua mua mua nhóm thì dân dễ dân nói với bên đó để giảm cho mọi người 50 trăm ha phải mua mấy ứng dụng trở lên nó mới nó mới giảm cái chương trình đó rồi bây giờ mình tìm tìm hiểu cái ứng dụng cái cái uh, tìm hiểu cái cách sử dụng ha mọi người rồi mọi người có thể chủ động mọi người mua trên đó ha còn nếu mà ai muốn được giảm thêm thì cứ báo cho Giang Giang, Giang, Giang nhắn cho họ tiếng cho để họ giảm cho mọi người à, giá tốt mọi người có thể tự mua trên đó cũng được nó giảm hai phần trăm rồi hay quá hay quá anh hay luôn còn ai có câu hỏi gì đặt đi ạ à? có câu hỏi về à, Zalo về cái tool này thì cứ đặt đi Giang chỉ cho cái tool này giúp tiết kiệm được thời gian rất là nhiều nha mọi người tiết kiệm được thời gian rất là nhiều gom lại một nhóm mua sĩ thì hôm trước là gian cái lần trước thì gian cũng giúp cho mọi người giảm được 50 phần trăm á Gian báo cho họ là họ đồng ý á từ năm à, năm người trở lên nếu nhiều Zalo vậy sao mình quản lý được tin nhắn tới vì một điện thoại Android cũng chạy được hai Zalo thì anh dùng hai cái điện thoại nha anh ơi anh Tuấn Trường ơi anh dùng hai cái điện thoại nha nếu anh không anh anh không muốn vấn đề gọi là chuyển Zalo thì anh dùng hai cái điện thoại quan trọng là cái Zalo chính á, những cái Zalo phụ là đa phần mình kết bạn với nhà đầu tư là mình phải chuyển họ về khi mà họ nhắn tin cho mình là mình phải cố gắng mình chuyển qua về Zalo chính mình vẫn có thể chuyển qua chuyển lại nha anh Tuấn Trường Tuấn Trường Tuấn Trường nha 3 triệu rưỡi giảm 50% làm sao còn 1 triệu tư chị Xuân Mỹ <laughs> giá gốc của nó là 3 triệu rưỡi nha chị Xuân Mỹ ơi dùng app được mọi người hỏi đi đặt câu hỏi đi à dùng app được hai Zalo trong cái Android nó có tính năng gọi là ứng dụng kép Giang ơi sau khi Zalo họ duyệt tài khoản OA mình được sử dụng bình thường và đúng không à. đúng rồi à, anh Quang Đỗ thì à, mình, mình sử dụng bình thường thì họ duyệt thì mình sử dụng bình thường thôi thì nó có cái app nha mọi người nó có cái app à, Zalo uh, OA ha mọi người có thể sử dụng à, OA Zalo nè OA Zalo mi ha mọi người uh, sử dụng OA Zalo mi nha mọi người thì nó có cái app bây giờ người nào mà chưa tham gia vô cái group được á cái group Zalo thì bây giờ mọi người quét ha mọi người quét cái Zalo này để mọi người soi qua nghe mọi người để Giang ờ, share cái cái đường link của cái ờ, cái group mình Ủa? mọi người quét đi ha mọi người lấy điện thoại mọi người lên quét ha ai mà chưa vô, vô cái group này thì mọi người quét đi để mà Giang hỗ trợ cho mọi người trong cái group này mọi người lấy điện thoại lên mọi người quét vô tham gia vô group này đi mọi người phải nói division của mình để dân biết nha tại vì có một số người không phải của era mà rơi vào á dân không có duyệt mọi người lấy zalo điện thoại trên zalo mọi người quét để mình tham gia vô group đi mọi người giang hỏi là bạn thuộc division nào á mọi người phải nhập division của mình vô ha tại vì có một số ờ, không biết ở đâu mà họ, họ thấy được cái group này họ tham gia nhiều lắm và những những cái tài khoản đó nó nó, nó là tài khoản ảo tùm lum không à tài khoản bam á mọi người nó có những cái tài khoản bam trên zalo á rồi mọi người tham gia vô đi nghe cứ lấy zalo lấy điện thoại lên web nghe gian duyệt vô hết gian duyệt cho những người trong era hết anh hà chí cường này không biết phải của era không ạ à? nãy có người cường biết phải không nào? mọi người quét đi mọi người rồi, có những người đặt câu hỏi nè, Trang sẽ trả lời câu hỏi. Khi đã mua vĩnh viễn rồi, vậy số điện thoại đã đăng ký thì cài đặt ở máy tính nào cũng được không à? Mỗi ứng dụng, có nghĩa là mỗi cái tool này chỉ sử dụng được trên một cái thiết bị điện máy tính thôi nha. À, Sương ơi. Tại vì nếu em sử dụng được nhiều thiết bị như vậy là họ sẽ không bán được nha em sau này em cái máy đó có hỏng hóc gì đó em muốn cài máy khác thì họ sẽ hỗ trợ em chuyển sang máy khác để em sử dụng nên yên tâm nha em rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ rồi à, nếu mọi người thấy cái zalo giang chia sẻ hay thì à, đừng có thoát group nha tại vì giang còn chia sẻ nhiều cái lắm lâu lâu những cái gì mới giang sẽ chia sẻ vô group đó rồi còn ai câu hỏi nào nữa không ạ à? mình nếu mình không câu hỏi thì à, mọi người có thể đặt à, chị Bình ơi alo chị, chị... <laughs> Huy ơi à, chị đây à, bây giờ mình à, mình đặt câu hỏi đi xong rồi đó chương trình hôm nay thì à, mình sẽ kết thúc buổi sáng ở đây luôn hả Huy hả hả Giang dạ ừ. xong rồi đó chị mọi người giả sử đặt okay. câu hỏi thì cứ nhắn vô group Zalo Giang sẽ trả lời cho mọi người trong group Zalo luôn cũng được hoặc là hôm sau Giang sẽ trả lời trong cái buổi hôm sau á sẽ có cái buổi mọi người cứ đặt hết những câu hỏi đi thì hôm sau sẽ tổng hợp nhân trả lời cho mọi người một thể luôn hoặc là khó khăn gì đó trong quá trình mà nếu mọi người à, sử dụng cái symbol Zalo á có sử dụng thì mọi người cứ à, Giang sẽ chỉ với mọi người Giang sẽ làm những cái video tại vì sắp tới Giang Giang cũng rảnh rảnh Giang sẽ dành những cái thời gian Giang làm những cái chủ đề nhỏ về marketing á Giang chia sẻ lên cái cái um, cái Facebook của cái YouTube của Giang <laughs> rồi chị Bình có ừ, thể em... Ừ. cho mọi người một cái link để mọi người đặt cái câu hỏi vô ha chị Bình à, ok nghe... ok rồi để chị gửi liền đây em ừ. à, em có mong mất cho chị Huyền đấy chị chị có muốn nói gì chị cứ hỏi rồi. chị rồi chị nào có hỏi thì chị cứ ờ, hỏi em trả lời trực tiếp luôn nè nói chung là cái ứng dụng Symbol này Giang khuyên mọi người nên dùng ha nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho mình trong quá trình mình đi chạy data thì à, giờ Giang hiện nay Giang chạy à, hiện nay Giang chạy à, năm cái dự án bốn chứ bốn cái dự án những cái dự án chuyển nhượng cho thuê á thì Giang đang chạy với lại Giang đang chạy một phần đó là mình lấy cái nhà đầu tư mọi người hồi nãy Giang thấy mọi người thấy Giang Giang còn xe không ta thấy cái Empire City không Giang đang kết bạn với những cái nhà Giang không không có giấu gì cho á Giang đang kết bạn với những nhà đầu tư Empire City nè dự án này mọi người chắc ai cũng biết phải không ngay chỗ hầm thủ thiêm nha mọi người đó là người ta chấp nhận nè có ba anh anh nước ngoài nè anh gửi luôn nhưng Giang không biết tiếng Anh không biết anh nào <laughs> Giang cũng ờ, dùng công cụ dịch Giang dịch Giang nói chuyện chứ không, không có gọi điện được thì sau này anh chị nào biết tiếng Anh hỗ trợ cho Giang những cái khách này nó như khách gửi nè gửi nhiều lắm câu hỏi bây Giang đang tổng hợp Giang gửi lên đây ra rồi có ai đặt câu hỏi gì đó mình có thể tương tác trực tiếp cũng được hoặc là mọi người có thể là đặt câu hỏi để Giang sẽ trả lời trong buổi hôm sau mình kết thúc hôm nay ha đồng ý không ạ còn ai mà cần sử dụng mà được cái giá ưu đãi mọi người gom lại mọi người à, mua ha thì Giang hỗ trợ Giang giới thiệu cho mua để được cái giá tốt bên em bay chủ nhà cũng ít kết bạn trên Zalo lắm anh nhưng mà anh kết bạn được thì em thấy sao <laughs> đúng không em người ta ít kết bạn nhưng mà vẫn kết bạn được là có lý do chứ <laughs> nó nhờ công cụ em bay zalo symbol zalo một phần nhờ công cụ đó rất là nhiều thì em dùng thêm một cái zalo anh rồi mỹ dung ngọc lê rồi mình kết thúc nha mọi người được không ạ <laughs>